Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ ba ngày 20 tháng 7 năm 2021, tức ngày 11 tháng 6 năm 2021 âm lịch, ngày Kỷ Tỵ, tháng Ất Mùi, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày Kỷ Tỵ hôm nay là Tân Hợi, Đinh Hợi. Con giáp xung tháng Ất Mùi là Kỷ Sửu, Quý Sửu, Tân Mão, Tân Dậu. 1. Tử vi tuổi Tý. Thiên tài nhập cục mang tới vận may về đường tài lộc cho người tuổi Tý, chủ yếu là nguồn thu từ việc tay trái hoặc làm thêm, Người làm công ăn lương có thêm thu nhập từ bên ngoài, thúc tắc đủ chi tiêu mua sắm. Người làm kinh doanh thì mở rộng quy mô buôn bán, tìm được đối tác đáng tin cậy cho mình. Tài lộc tăng lên đồng nghĩa với thời gian thu hẹp lại, bận rộn hơn nhưng bạn cảm thấy vui vẻ vì điều đó. Thủy hỏa bất dung lại cảnh báo con giáp này về những rối ren trong chuyện tình cảm. Đặc biệt là với người độc thân, việc mà bạn cần phải làm bây giờ chính là thoát ra khỏi quá khứ, đừng mãi sống trong những gì đã trôi qua, hạnh phúc vẫn luôn ở phía trước chờ đón bạn giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, Dậu, Thân, Tỵ. 2. Tử vi tuổi Sửu. Cục diện tam hợp phù trợ cho vận trình hôm nay của người tuổi Sửu thêm phần rực rỡ. Các mối quan hệ xã giao của bản mệnh đều rất hài hòa, nhất là quan hệ hợp tác làm ăn suôn sẻ, tìm được những đối tác và khách hàng tiềm năng. Đường tài lộc đang rất vượng, kinh tế không còn là nỗi lo với con giáp này. Bản mệnh không những có cơ hội kiếm được tiền mà còn rộng đường phát triển, định hướng nghề nghiệp cũng có những chuyển biến rõ rệt, biết đâu lại tìm ra con đường phù hợp với bản thân. Lại thêm thì kiên độ mệnh mang tới một tinh thần hăng hái và tỉnh táo để mệnh chủ có thể thể hiện được năng lực làm việc vượt trội của mình khi luôn đưa ra những ý tưởng khiến người khác phải kinh ngạc. Bạn có bản lĩnh lại chịu khó trau dồi nên càng ngày càng được trọng dụng, đạt được nhiều thành tích tốt. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, Tuất, Mão, Hợi. 3. Tử vi tuổi dần Người tuổi dần vấp phải cục diện tị dần tương hại nên đầu óc bị những suy nghĩ cực đoan chiếm cứ, nhìn đâu cũng thấy không vừa mắt. Tuy nhiên, quá bận tâm tới xung quanh có thể khiến bạn chẳng cách nào tập trung vào việc của mình, hậu quả là công việc của bản thân thì trì trệ mà rất có thể bạn còn có thể gây hấn với người khác nữa. Ngày tinh thần bất ổn như vậy, bạn tốt nhất không nên tiến hành các công việc quan trọng, đặc biệt là giao dịch tài chính kẻo đưa ra lựa chọn sai lầm sẽ khiến tiền trôi tuột khỏi túi. Kiếm tiền vốn chẳng dễ dàng gì, hãy cố gắng bảo vệ thành quả mà bản thân đang có. Mộc sinh hỏa bù lại cho con giáp này một vận trình tình cảm ổn định. Sự quan tâm, chăm sóc của nữ kia chính là liều thuốc mà bạn cần nhất vào những ngày như hôm nay. Bạn thầm cảm ơn đối phương vì đã luôn ở bên cạnh những lúc bạn khó khăn nhất. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, tuất, hợi. 4. Tử vi tuổi mão, Xem tử vi chính xác nhất 12 con giáp, người tuổi mão trở nên cảm tính hơn khi có thiên quan án ngữ trong vận trình của mình. Chính vì để cảm xúc che mờ lý trí nên đa số các quyết định và hành động của bạn trong hôm nay đều bị ảnh hưởng bởi cảm xúc. Vậy nên, việc lên kế hoạch chi tiết những việc cần hoàn thành rất cần thiết trong lúc này để tránh các sai sót. Kế hoạch tài chính cũng là việc không thể xem thường trong hôm nay. Đừng để cho sự bốc đồng kiểm soát và khiến bạn dễ phạm sai lầm khi mù quáng đầu tư sai lầm. Tham cái lợi trước mắt, mải mê chạy theo đồng tiền mà không giữ được tỉnh táo, bạn có thể sẽ phải trả giá đắt vì điều đó. Ngũ hành tương sinh, đường tình duyên nở rộ, chẳng cần mất quá nhiều thời gian để con giáp này nhận ra đâu mới là người mình cần phải trân trọng suốt cuộc đời này. Bạn tin rằng với tình yêu và niềm tin cả hai dành cho nhau thì mối quan hệ này sẽ vững vàng vượt mọi sóng gió. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, hợi, mùi. 5. Tử vi tuổi thìn Hung thần kiếp tài xuất hiện, người tuổi thìn có thể sẽ mang đến những chuyện chẳng lành, khiến cho mệnh chủ cần chi tiêu nhiều hơn, tiền bạc theo đó đội nón ra đi. Bạn cần thận trọng với những quyết định đầu tư để không phạm phải sai lầm. Khi quyết định đầu tư bạn không nên dồn toàn bộ số tiền của mình vào một hạng mục. Trong đầu tư hay kiếm tiền cũng vậy, chúng ta cần chia đều tiền của mình vào nhiều danh mục đầu tư khác nhau, tránh trông chờ lợi nhuận từ một nguồn duy nhất. Ngày hỏa sinh thổ, đường tình duyên vững sắc, vợ chồng ở bên nhau vượt qua những giây phút khó khăn nhất, tình cảm theo năm tháng càng ngày càng trở nên sâu sắc hơn, không gì có thể chia cắt được. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, dậu, thân. 6. Tử vi tuổi tỵ Chính ấn che chở cho vận trình công danh ngày hôm nay của người tuổi tỵ. Bạn luôn thể hiện sự nghiêm túc, hết mình với những gì mình đang chịu trách nhiệm, Chính những biểu hiện xuất sắc của bạn sẽ giúp cho con giáp này thăng tiến nhanh hơn, thu nhập cũng sớm được cải thiện nhờ vậy. Có thể bạn sẽ đôi chút lo lắng về những khó khăn phía trước, nhưng suy cho cùng thì chẳng có thành công nào đến dễ dàng, chặng đường đi đến thành công đâu có ai trải sẵn thảm hoa hồng để ta đi. Với quyết tâm của mình, bạn hoàn toàn có thể làm được. Tuy nhiên, hỏa vượng lại khiến cho tâm tính bản mệnh có nhiều thay đổi. Bản mệnh dễ nổi nóng vì những chuyện không cần thiết, chút giận lên những người thân thiết xung quanh mình, bạn cần tiết chế cảm xúc trước khi gây tổn thương cho người thân yêu của mình. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, dậu, sửu, thân. 7. Tử vi tuổi ngọ. Thiên ấn xuất hiện, những bế tắc trong công việc có thể được người tuổi ngọ giải quyết ngon lành. Con giáp này biết cách nhìn ra cơ hội từ trong nghịch cảnh, thế nên những vấn đề tồn động trước đó cũng nhanh chóng được xử lý. Ngày này bạn làm việc gì cũng nhanh nhẹn, sáng suốt hơn, khả năng ra quyết định cũng không ai bằng. Hãy tận dụng để thực hiện những việc quan trọng mà bạn đã có kế hoạch từ lâu, kể cả các kế hoạch đầu tư tài chính để cải thiện thu nhập nữa nhé. Ngày hỏa khí vượng có thể gây ra một vài vấn đề cho sức khỏe của con giáp này như nóng trong, nhiệt miệng, khiến bạn ăn uống không ngon. Cố gắng uống nhiều nước, ăn nhiều rau xanh sẽ rất tốt cho cơ thể trong những ngày nắng nóng. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, mão, dần. 8. Tử vi tuổi mùi ngày với tuổi mùi, thứ ba này là lúc mà bản mệnh sẽ chứng minh được năng lực thực sự của mình. Tị mùi tương hội giúp công việc, sự nghiệp của bản mệnh phát thuận lợi, có quý nhân giúp đỡ. Quan hệ xã giao hài hòa, hợp tác tốt đẹp nên khoản lợi nhuận thu về cũng không hề nhỏ. Khả năng thăng tiến của những chú dê thời điểm này khá tốt. Bản mệnh hãy dồn sức mình để phát huy nhiều hơn nữa, có thể bạn đang cách thành công một khoảng không xa nữa đâu. Đừng để bất cứ thứ gì cản bước bản thân vào thời điểm này, Tỷ Kiên còn mang tới cho bản mệnh sự quyết đoán, không để thời cơ đi mất, sự nghiệp cũng nhờ thế mà đạt được những bước tiến lớn tới không ngờ. Đôi lúc bản mệnh có chút hoang mang, nhưng quyết tâm đi theo con đường đã chọn. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi, mão, ngọ. 9. Tử vi tuổi thân Hôm nay, người tuổi thân được quý nhân lục hợp nâng đỡ, vận trình nhờ thế mà có nhiều điều khởi sắc hơn, Đời sống tình cảm của con giáp này càng ngày càng phong phú hơn, người độc thân sớm tìm được người tâm đầu ý hợp với mình. Các cặp vợ chồng hóa giải được hiểu lầm và ghen tuông, thay vào đó là sự quan tâm và chăm sóc cho nhau. Đôi bên thấu hiểu nên chuyện cũ bỏ qua, cùng nhau nắm tay để vun vén hạnh phúc gia đình, cùng nuôi dạy con trẻ. Thương quan cũng cảnh báo rằng mệnh chủ cần phải chú tâm hơn vào công việc của mình để tránh những sai sót có thể xảy ra. Nhiều mối quan tâm khác có thể khiến bạn thiếu tập trung, ảnh hưởng đến công việc và tiến độ hoàn thành. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, Tý, Thìn, Dậu. 10. Tử vi tuổi Dậu. Tử vi hàng ngày 12 con giáp nói cho biết hôm nay cục diện tam hợp che chở cho người tuổi Dậu có một ngày công việc kinh doanh diễn ra thuận lợi. Những hợp đồng còn tồn động lần lượt được giải quyết, quan hệ với đối tác khá tốt đẹp, lợi nhuận tăng đáng kể, Nhờ đó, những ai vẫn phải bận rộn vào ngày cuối tuần vẫn nhận thấy công sức mình bỏ ra hoàn toàn xứng đáng. Chẳng những vậy, bản mệnh còn đón những cơ hội mở rộng mối quan hệ cũng như tiếp xúc với nhiều người có tiềm năng trở thành một nửa của mình. Vận đào hoa đang rộng lối, đừng bỏ qua cơ hội tìm được mảnh ghép phù hợp với mình bạn nhé. Những chú gà đã có gia đình đạt được những bước thăng hoa trong đời sống tình cảm vợ chồng. Hai bạn cùng nhau vượt qua những thách thức trong cuộc sống gia đình và dần đồng cảm với nhau, tình yêu gắn kết hòa cùng tình thân, cho tình yêu đôi lứa thăng hoa rực rỡ. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, Tỵ, Sửu, Thìn. 11. Tử vi tuổi Tuất. Kiếp tài giáng họa, người tuổi Tuất có điểm báo hao tài tốn của trong ngày thứ ba này. Việc kinh doanh có thể gặp trục trặc, hàng hóa tồn động, khách hàng giảm sút. Có lẽ bạn nên tính toán lại để tìm ra con đường kinh doanh hiệu quả hơn. Nguồn thu trong ngày hôm nay không nhiều, con giáp này nên học cách chi tiêu tiết kiệm hơn. Khi ở hoàn cảnh khó khăn, hãy học cách để thích nghi thay vì than thân trách phận hết ngày này qua ngày khác. Ngũ hành xuống khắc nhắc nhở bạn nên lưu tâm hơn tới chuyện tình cảm của mình. Lúc này, bạn nên tin vào trực giác của mình thay vì đặt hết niềm tin vào đối phương. Dù biết yêu là phải tin tưởng nhưng niềm tin cũng cần được đặt đúng chỗ. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, thân, dần, ngọ. 12. Tử vi tuổi hợi ngày. Thị hợi tương xung gây không ít khó khăn cho việc hợp tác làm ăn của người tuổi hợi. Những yêu cầu khắt khe của khách hàng khiến bạn phải chạy đôn chạy đáo để sửa chỗ này và chỗ kia nhưng vẫn chẳng được hài lòng. Hôm nay cũng là ngày không thích hợp để đầu tư, bạn nên thủ tài chờ những cơ hội về sau. Nếu cố chấp tiến hành vào lúc này thì lợi không có, chỉ tốn thêm tiền của mình mà thôi. Ngoài ra cũng thận trọng khi cho người khác vay mượn, rất khó có thể đòi lại được, không khéo còn mất tình cảm. Ngũ hành xung khắc,